Năm xưa tôi còn bé Mẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi mặc dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi Thỏ nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn tôi Những khi tôi phải đòn Đau lòng mẹ lại la Kìa nhà ai bên cạnh Mẹ con vỗ về nhau Tìm mẹ tôi không thấy Khi buồn biết trốn đâu Bài thơ Mất Mẹ này của tác giả Xuân Tâm rất là xúc cảm. Chúng ta rồi đến một ngày nào đó, các con ạ, à, cha mẹ cũng phải rời xa chúng ta. Nào ai biết được cha mẹ sẽ sống với mình đến bao giờ đâu các con. Cho nên các con hãy trân quý những giây phút cha mẹ còn bên mình các con nhé những giây phút cha mẹ còn bên mình là những giây phút quý nhất của cuộc đời tất cả các con hãy ghi khắc công ơn của mẹ sinh thành mình nuôi nấng mình áo bọc mình lo cho mình yêu thương mình bằng tất cả suối nguồn tình thương ai mà còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không